các bạn thì hôm nay cái ờ, bên shop mình lại về thêm một cái dòng son mà cũng không có quá mới đối với những cái bạn trẻ hoặc là bạn nữ hiện nay đó là dòng son Black Rose thì mình về một cái ờ, lô hàng lớn cho nên là mình sẽ à, à, giảm giá cho các bạn vào ở cuối clip nhé các bạn nào cứ, cứ comment trước đi cuối clip thì mình sẽ chốt lên cho các bạn giá của cây son Black Rose này là hiện tại là có giá là 160 ngàn cho nên là nhưng hiện tại là mình về nhiều cho nên là mình sale cho các bạn là còn 130 ngàn thì nó có rất là nhiều màu cho nên hôm nay mình sẽ test trước cho các bạn là màu đỏ ha Black Rose thì, thì mình cũng không có xa lạ gì với cái nhãn hiệu này tại vì nó nó nó nó quá nổi tiếng rồi mình sẽ tha lên thử nha đây màu đỏ là dành cho các bạn nữ nè rất là đỏ tươi đỏ đẹp luôn thì các bạn nào mua thì cứ liên hệ mình nhé